đi đi chơi không được nè cái thằng này ôi đi đi trời ôi không được cái gì không biết nữa à đi với anh mày là con trai em đừng có làm mất mặt bầu cua hiểu không thôi kỳ trước kỳ trước em đi cà phê mệt vườn bà tám làm làm làm làm lớn chuyện lắm <laughs> tại vì tao nói mày nghe kỳ trước mà đi cà phê miệt vườn ừ. mày đi với mấy chặt kia không có ừ. bí mật ừ còn đi với hai anh em tao về không ai biết hết không ai biết hết trơn á chỉ có ai hỏi mới nói thôi ừ. thôi không thôi thôi thôi thôi thôi nè nè anh nói cho mày nghe bây giờ thí dụ như em đi với tụi anh thì thí dụ bà xã em hỏi là bây giờ anh đi đâu vậy thì em nói em đi giữ giường đi ừ đi giữ giường nhưng mà thật sự ra là ba anh em mình đi vũ giường hiểu không đó mày nghe nè ừ vô đây vui lắm đó vui lắm vui hả? ngồi giọng mình đưa hầu ơ với dầu đưa qua đưa lại ừ. trái cây một rừng ừ. nè sari có nè có sari tắc có nè tắc chanh có nè chanh cam có nè cam đặc biệt là bưởi đó ngon nhất là dưa hấu là gì hả ghê không ngon vậy hả ngon trời đất ơi em cứ tưởng tượng đi em ngồi em nhâm nhi ly cà phê mà em ở trên võng đó ha rồi cái có người người ta đưa qua đưa lại ừ với dầu à tình bầu muốn thôi à, tình anh muốn nữa à, cho rồi anh chịu không <laughs> bằng bỏ cái bỏ quần xuống ờ ha ta nhìn quê lắm nó bị lòi lòi ra liền lòi ra liền hồi nãy đang, à, đang tưới cây rồi cái tự nhiên rồi cái rủ nó đi rồi cái quên quên quên thấy tôi mặc là rồi phải từ từ từ từ từ từ từ từ từ rồi bắt đầu nè một hai ba lên đường đi đi vô đi đi đi ngang rồi coi đó vô vô đi vô đi dạ, dạ, dạ. ôi đến mà chỗ anh đi chỗ tôi đây ngồi đây ngồi đây giống này của của tao tự nhiên tự nhiên đi dạ. dạ. anh chào ngại nguồn kia nữa hở trần minh hiền đại <laughs> nằm lên đây cái nó khỏe mới chơi Ê, cái chỗ này có cái mùi của tôi nè ừ. tới là nghe cái mùi liền Ê, mày thấy đau dạ nó mát lắm mà đã nữa không dám đâu anh uống cà phê từ sáng tới giờ hồi nãy tôi nghe anh kể nhiều lắm mà sari là có rồi một trái sari rồi rồi ta à, sẽ gì à, tranh tắt cái gì đâu rồi, à, rồi, rồi, cái đó thì từ dạ, từ từ từ người ta sẽ đem ra cho mình sari đó bưởi ghê chưa quá trời quá đất mà làm gì đó hội chồng cũng đang ở đâu chắc chắn là nó láo tao nha đâu mà đi cửa chết alo alo đang đâu đó cưng gì gọi hoài vậy tôi đang đi lựa trái cây giống mà ồ vậy hả rồi cái chọn được cái giống nào chưa ừ cố gắng chọn nha chọn cho nó ngon nó ngọt nó chắc hen ừ vậy nha thôi nha không nấu bằng sao vậy đang chọn giống trái cây sao mấy cái món này ờ, em ờ, thấy món nào à sherry hả dạ yeah. Dạ nhìn mặt mày tao thấy mày địa chuối hoài <laughs> cứ kêu quán đâu quán đâu quán đâu ê ê kêu vậy không có đúng nghĩa đại ca chứ kêu sao kêu sao mình thuộc đại gia không mình phải kêu dễ thương này đó em yêu em yêu em yêu em vui tính không vui tính không anh yêu rồi nè ôi chào các Tới rồi hả? Ngồi cái coi Ê, có vú sữa kìa, có vú sữa Trời à, ơi, dạ, có vú sữa nữa Mày thấy tao số hưởng không? Sao anh? Nè, nãy anh đầu vú sữa đó Bữa nay anh giới thiệu một món bưởi nữa đó Bưởi đâu? Trời quán em là trái cây nhiều lắm đó nha Dưa hấu nè, bưởi nè, bưởi năm roi chứ không phải là bưởi thường đâu nha Ủa nhưng mà mấy cái loại trái cây đó nó lâu quá mà anh không ghé quán em <laughs> Nó teo nó héo hết rồi Trời ơi bưởi mà teo uổng gì trời Bưởi vậy đó thì, chắc ờ, không ai tới để lâu ngày Để lâu ngày không có ai sử dụng Không ai ăn tới thì nó héo thôi Mấy giờ em không có bưởi em cam cũng được á ờ, Cái này em phải lỡ tao nha Cái này tại mùa thôi Ủa mới hả? Mới Trời ơi cưng quá à Dạ em ở dưới sữa nha ra dạ, coi dạ, dạ, cũng được cũng được vú sữa đưa cha đó vậy á coi coi xạo dễ sợ cho mấy ông này quá trời quá đất rồi mọi trời chứ em này mắc cười quá em sợ anh em sợ anh giận không giận phải không anh ghét cái bông này lắm nè sao vậy bông này không ít để chỗ không trật tự em quên em di chuyển nó được không được chứ anh đó à. bây giờ tôi giao nha mày lấy bưởi chưa thấy chưa nè à. bây giờ qua bển không có giận nha ừ ừ bây giờ tôi giao nha hai cái bông đó mà xê dịch ra chỗ nào là của người đó nha rồi hai à ví à, dụ hai xê dịch bên đây là của tôi nè <laughs> xê dịch bên đây là là của thằng em mình mà hai chính giữa là của anh thấy vậy à, bên đây là của anh à, bên đây bên kia của tôi ừ. chính giữa không có nó của nó có khác à hiểu rồi hiểu rồi nè <laughs> ơi nè mềm lắm á lâu quá mới gặp em đó nha dạ, khỏe hả à, khỏe dạ. <laughs> nhìn mặt này tôi muốn cắn hết sức dạ dạ em qua bên bên, bên kia anh nó có giận lắm không giận à không không mà giận chút xíu thôi chứ không giận nhiều ba đứa vô đây một mình em tung tăng hoài vậy không dạ. còn gì hả trời một mình em không có vui mà vui vui không ví dụ là anh nha ừ. em để bông đây dạ em sàn của anh thì em để bông bên đây Đời. Còn nếu em sàng của em trai này thì em kéo cái bông vô giữa Thôi thôi thôi thôi vậy mới vui Vui hả? Đông người nó mới vui Em làm này cho nó vui nha Ừ Em muốn cột nha Trời ơi muốn cột không cái đó mới vui cái đó cái cột vui chứ mấy anh không có vui không vui luôn hả không trời sống anh đây khó quá nó chơi thôi chứ quán em hả trời nhưng mà không có ừ. thấy không đây nè có một em này tươi hơn em nhiều em là đồ bỏ rồi đó rồi cưng ơi bia đi cưng <laughs> gì cái cô này cô đi sao thấy cô siêu dẹo cô muốn té không không hoài á mà không có đi được vậy à? em phải dẻo vậy không được à, cái bắt mặc cái đồ này mà nó nhìn mặt nhăn mà nhó rồi lấy cái mền chùm vô mới chịu đó chứ trời ơi trời ơi mặc cái áo này lấy cái mền chùm vô nó giống lắm mà <laughs> đợi đi từ từ em nó quen nha rồi à, cứ ngồi đi đi đại dạ. đưa cái đùi cho nhỏ ngồi lên thôi dởm la chứ sao thôi dởm la. vô đây vợ nào biết mà la ừ. ngồi đi cưng ngồi vô đây vũ dương vũ dương không được không được dởm la sữa chứ thôi nó nấu vậy này nó mới vui nè sữa không có có ăn đỡ vậy uống sữa đúng không nè ừ. cam sành đi nha ừ. anh thấy tôi đang hạnh phúc không chặt tức chặt tức kìa vô vô vô tao đếm một hai ba là ngủ và rồi mình ập vô nha đó thôi anh em mình vô cái kênh nè rồi vô <laughs> à. <laughs> uống uống uống bia hơi cũng có gì vui à xỉn ngủ rồi kìa 有有。 đêm tối ôm anh ra anh bắt đèn Trời sáng trăng đi đâu anh đòi bắt Anh sáng lên anh ra anh tưới giường Trời mới mưa hồi hôm cơn khí tươi Cái gì em nói cũng được hết Chuối chín cây không canh sẽ mất liền Giờ đã khuya ai đâu đây mà hay Trái mít non thơm ngon chim non thì mình xách cái cây mình rọi đèn thì chim nó bay hết chứ gì thêm miếng chanh nha Bao la Thôi sáng mai anh ra anh giữ giường Thì sáng mai đôi ta ra giường sớm Mong ước sao đêm nay chim trắng về Chồng của em Thiệt thả thì em thương Em làm gì mà khó tánh quá vậy Bắt bẻ đủ điều Không khó chịu sao được Trái cây không mất á, mà tôi sợ mất cái khác kìa Anh có gì đâu mà mất anh đi vũ giường mà hả anh nói cái gì anh đi vũ giường ai trời ơi nghe kỹ lại lần nữa nè anh đi giữ giường ủa bà ngộ vậy tôi đâu phải chồng bà đâu bà tưởng như bà đánh tôi không phải chồng tôi luôn ờ. nhưng mà rủ đi sáng lên anh ra anh tưới giường Trời mới mưa hồi hôm cơn chi tưới. Chết rồi, giờ sao đây ta Chuối chín cây không canh sẽ mất liền Giờ đã khuya ai đâu đây mà hay Vú sữa non thơm ngon chim nó thèm Thì mình xách cái cây, mình rọi đèn, chim nó bay hết à của em sao em Thiệt thà thì em thương chứ sao